Anh Tân Em cho anh nghe bài này nè Có một chút nhớ nhớ Có một chút thương thương Là em có một chút rối rối trong người à <laughs> ờ, Bây giờ em nói là chết chết <laughs> Có một chút rối rối liền Dạ em nói liền rối rối liền ờ. Chết cha Cú này mình phải uh, xử lý sao ta Chơi chiêu liền Em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn Em giả bộ em nói là giờ em là Anh uh, có hai đứa con rồi Giờ anh bỏ anh rồi Hiện tại giờ anh cũng uh, kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa công phiền em rồi người ta thiên hạ gì nghị này nữa mấy cái phiền hàn quốc em coi quải gì à, ok con anh thì em nuôi đâu có vấn đề gì đâu trời ơi em tuyệt vời vậy luôn á mà nguyên lúc đó Tại nó mới có em... hai mươi mấy tuổi à. hai mươi ba bốn tuổi à. trời ơi em quái lắm anh cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chè đi nói đi cách đây 6 năm tại uh, cao lãnh đồng tháp à. chúng em uh, vô tình gặp nhau và dạ, quay phim chung à vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi ghét liền sao ghét em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu nụ cười mới ừ. dạ thì à, thời điểm đó là sân khấu nụ cười mới là cũng à, diễn cũng rất nhiều vở hay này ừ, nọ ừ, ừ. thì uh, vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó thì gặp em hay nói là trời diễn viên nụ cười mới tới rồi bây giờ <laughs> kiểu giống như là nó khổ em có vậy không à. còn em sao cưng em nói đi quyên em cảm cũng đâu có thích gì đâu chị à. tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á kiểu như tao diễn viên nhiều người biết lắm chỉ có như tụi em là diễn viên ờ, mới ra trường ừ. bắt đầu mới đi phim ừ. là chỉ biết một vài người thôi ừ. còn ảnh là từ trên dưới biết hết tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như anh quay phim hay này nọ em biết hết ví ừ. dụ vô ờ bạn khỏe không bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường đúng không chị ờ đâu đâu có liên quan gì đâu thì em ờ. chào anh bảy anh ba này kia nọ nhưng mà thể hiện lắm chị ờ. trời ơi em thể hiện nào đâu đúng không ở ờ, dưới anh pin hỏi ờ. khỏe không anh pin bữa giờ cũng có phim gì không bữa giờ có phim mới nào không chị chị thôi đó mà em em đâu có biết đâu thành làm sao em nói chuyện được mà tự nhiên không ờ. nhưng mà bản à. thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào thấy ồn ào quá thấy ghét đúng rồi đúng không đúng rồi luôn subu lắm nhưng mà em em có để ý tới cái bờ môi chề của dạ không? em chỉ ghét cái tính thôi à, ờ. anh minh à. biết tính em rồi đúng không em lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thiện lắm đúng không ừ. em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau quay một khoảng thời gian thì ờ, em bệnh uh, off hôm đó cái ảnh lên đoàn ảnh mới hỏi mọi người là em đâu không thấy tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được ừ. Ờ. rồi anh hỏi em sao em chỉ nghe ừ. kể lại là ảnh quay về sớm để anh mua thuốc ảnh mua cháo ảnh tới à. tận phòng em để mà gõ cửa mà cái cách mà đưa thuốc đưa quan tâm mình kỳ lắm em có chổng không có thuốc nè cháo nè ừ vậy đi rồi cái bỏ đi tê tê tê em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà là ờ. là biết em bệnh như vậy rồi giờ hỏi nó lý do em nói đi có phải là tạo nét không không không phải mình, phải không cái này nó thiệt em thấy cũng thấy tội nghiệp tự nhiên ừ. hỏi đâu ở bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà ừ. lo lắng như nọ ừ. cái em cũng ờ, tự nhiên đi về đó riêng thấy cái nhà thuốc nhớ nhớ rồi ghé mua thuốc à. còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em gói chồng anh đưa thuốc đưa cháu này thôi mang đi không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ mới đưa nữa hả không có hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ đúng không càng không thích á à, ghét à, giống ghét, ghét nào chơi chỗ dạ, đó là vậy dạ cho nên nhưng mà, nhưng mà em phải phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được đúng không chứ đâu dạ. tự nhiên mà khơi khơi được chung là cái cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại mà chị cái phòng mà em đây thì uh, phòng của vợ em bên đây à. thì em có ngoài trước có cái lan can á em hay ờ, quay tới tối về cầm lon bia đứng lan ờ, đứng lan can <laughs> đứng tạo nét à, ờ, tạo nét uống uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy <laughs> giống như là đúng là đúng, đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á à, à, đúng à. cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ chỉ là cũng muốn ra gặp em chứ không phải gì hết đó không bây giờ mới hỏi quyền nè có đúng là như vậy không đúng rồi em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi để coi thử là cái về đoàn về sau đoàn phim mình như thế nào sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái, cái nhìn khác em có suy nghĩ khác về về ảnh bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn ừ. ảnh chia sẻ ảnh nói nhiều chuyện hơn vậy theo em kể và theo nguyên chia sẻ chắc có lẽ là nguyên chính là người chủ động của em đúng không Trời em đừng hỏi nữa, gì kỳ quá Đúng rồi anh Em là được cái gái cua nhiều Trời em cũng đâu có dễ đâu anh Không được cái độc mà lạ, không ai có được như em hết trơn á rồi gây sao? trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn lúc cua em rối anh thì sao ờ, không biết luôn sao giờ nghỉ trưa thì cái cái lớp học của anh thì uh, con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh tân em cho anh nghe bài này nè em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng cơ có một chút nhớ nhớ có một chút thương thương là em có một chút rối rối trong người à <laughs> ờ, bây giờ em nói là chết chết <laughs> có một chút rối rối liền dạ em nói liền rồi rồi à. chết trời cú này mình phải uh, xử lý sao ta thực sự là em, em muốn ừ liền á à. em muốn ừ liền chứ để thảy à. mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái để đi toilet cái <laughs> chịu cách đó mới nhanh nhất thôi chịu cách ờ. đó mới nhanh nhất xong cái em ờ, suy nghĩ ờ, suy nghĩ suy nghĩ trong toilet dạ em quay qua nó lại bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha là đó là dính em tới giờ liền trời ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu đâu có đơn giản gì đâu anh đâu anh em chơi chiêu liền em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn <laughs> em giả bộ em nói là giờ em là anh uh, có hai đứa con rồi vợ anh bỏ anh rồi hiện tại giờ anh cũng uh, kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa mà công phiền em rồi người ta thiên hạ dị nghĩ này nữa mấy cái phim hàn quốc đó em coi quải gì <laughs> sao lúc nguyên sao lúc em em nghe vậy thì thì sao? em nghe vậy thì em suy nghĩ em chỉ trả lời là <laughs> ok con anh thì em nuôi nó có vấn đề gì đâu trời em tuyệt vời vậy luôn á mà nguyên lúc đó Tại nó mới em... là hai mươi mấy tuổi à? hai mươi ba bốn tuổi à. thì lúc sao? đó em lì lắm chị có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á mới là nhưng mà ngắn thôi nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được không lý giải được em bị trúng cái gì của nó rồi chứ ngại trúng ngại hả ngại chề trúng ngại chề <laughs> <laughs> đến lúc nào thì em biết là cái đó là ông giỡn với mình đến ờ, khoảng ờ, tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3 đến 4 tháng à ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn à. em mới tìm hiểu ừ. em muốn biết ảnh ở đâu như thế nào rồi sau đó là em tìm tới cái nơi ảnh sống à. để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn ừ. thì khi đó em mới biết là anh nó xạo cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con trời ơi nó còn ham chơi nó còn đi phim tùm lum hết không có chịu sự ràng buộc gì đâu <laughs> lúc đó mừng hay là dạ, mừng hẳn hay là giận hay là gì em mừng lắm mà em đến mức độ em kêu được rồi em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được chứ không thể nào anh bỏ em được rồi tân khi mà quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em, trúng số vậy em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi những chuyện đó là anh nói xạo với em em không em không làm nói được hên nhờ người bạn em nói giùm em chẳng qua là giờ em cũng hiểu được cái vấn đề là à, anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi chứ không phải là, là nói dối hay lừa gạt em cái gì ừ. hết ừ. Ừ. rồi bây giờ hỏi câu nữa nè trước khi mà em và tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không có sống thử với nhau em có chủ động ờ, em qua lại em vẫn ở nhà trọ vẫn qua nhà anh tân để mà làm gì để em sinh hoạt với gia đình ảnh coi thử là mình sống có được ừ. với nhà chồng hay không ừ. nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng Ừ, cuối cùng được. bây giờ em không biết em là con ruột hay là <laughs> không biết mình là rể dạ. hay là rể hay con ruột tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không dạ đúng rồi như vậy là cái cái ngày đám cưới cái đêm động phòng đó nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không bất ngờ anh hai chồng điểm tiền không thì đám cưới ai mà không đếm tiền đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh đâu có gì đâu hết rồi <laughs> không có gì luôn á không có còn một sự việc nữa anh mà gì? tại vì á nó nó bị đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi sao vậy là xỉn sau rồi. đám cưới là mất facebook mất facebook xỉn ngủ luôn rồi <laughs> buồn quá tức là vừa mới vừa mới dạ, cưới đám xong cưới xong một cái là, mất facebook chịu là, nhiều khi á mấy nhỏ quen với em bé hacker <laughs> giận á hiểu không bởi giận nói ai thích hát đó, facebook thích luôn rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi ờ, mới cưới năm ngoái nhiêu anh năm ngoái sáu là một năm vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không nguyên Dàn <coughs> mặt cái gì mà dàn Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi Khi mà anh tần hẳn là em cũng nói thoải mái gì không à, à, à. Có anh Có Nhiều lắm em kể đến khi nào em mệt thôi em ngủ là thánh gác luôn coi em là cái gối ôm về đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á một mình một giường ngủ quen rồi bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn không ừ. nghĩ là có vợ nằm kế nữa mà lúc đó là em, em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh đá banh rồi đó cho nên là nó bị lòi ra ngoài tiếp đi em <coughs> còn gì nữa ờ, quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái um, xào đồ à, hết cái này xấu cứ quăng đó nè. trong khi có cái sọt để để quần áo dơ ừ. mà không bỏ vô bừa bộn bừa bộn bê bối không ừ. tại cái sọt đó sọt của vợ em còn chỗ em là để đó cái chỗ em xưa vợ đó rồi em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái từng cái nhưng mà đâu thể quy định cái em, của vợ cái của chồng em, được em gom lại chỗ nhưng là lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này quăng vô thôi còn còn của em thì em lấy cho nó gọn chứ mỗi lần giặt đồ này của anh này của em dọn ra áo trắng quần đen nó có cực vợ em cho nên là em quyết định là em để chỗ một cái đó thôi, đi ai đi hốt rồi ai rồi ai hốt đi em hốt với ai hốt đâu làm biến làm việc nhà lắm anh không bao giờ phụ vợ gì hết á lười biến ở gì nữa nè một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra không thích cái gì Ủa, sao nó vậy sao vậy không phải cái cái chuyện mà cửa cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi gì cái toilet tại vì toilet, toilet cũng vậy à cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn trong phòng ngủ mình luôn dạ đúng rồi em thích vậy anh cho nó mùi mùi hương thoang thoảng vui cái này là bệnh nè cái này bệnh bệnh dạ, vậy à <laughs> nhưng mà em có thích không nói không đi nói không đi nói không đi mà thích phải không dạ thích đến <laughs> ngay độ mà em thích cả cái mùi <laughs> thích luôn cả cái mùi hả nghiện mùi luôn rồi dạ đúng rồi em nói thật là nhiều khi á buổi sáng anh dạy á anh có đi toilet hay gì đó nhiều em ngủ mà em biết anh dạy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi ủa anh vô toilet để làm gì anh kêu anh đi toilet mà tại sao không có mùi <laughs> bắt buộc toilet phải có mùi <laughs> cái tật xấu đó nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đáng đứa yêu đáng yêu đáng dạ đáng ờ. một tật xấu ừ. nữa gì Là, gì? là đi nhậu về trễ em ở nhà khoảng tầm 10 giờ 11 giờ là em mới gọi rồi đang về đang dắt xe đang về đang dắt xe cứ vậy đó cứ hai câu đó nói hoài à. à. mà em nhìn đồng hồ ổ nửa tiếng một tiếng một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy tại vì đi chơi bạn đông lắm giờ dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu nó vừa tới bên <laughs> kia nữa dắt nữa tớ chê em phải vô em mến bạn à. không bây giờ mình về thì nói này được coi thường coi thường vô cái điện thoại miệng khổ tiếp tục nữa anh tân ờ, thích đếm tiền mà tiền, lẻ ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ tiền nó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để ờ. bỏ tích công đức đó ờ. hai hai hai hộp lận tối nào về đổ ra xào xào xào xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm rồi xếp Trời mặn nào qua mặt đó vui đáng yêu đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm xếp, xếp lại dạ xếp lại mà tiền lẻ trời chứ không, cái đó không phải tật xấu đâu em mà, là cái nết đáng yêu cái cái đó là em ghi hai hai, hai hộp rõ ràng đàng hoàng tiền hộp bên đây là từ ờ, năm năm trăm đồng từ ngàn từ hai ngàn còn đây là tầm năm ngàn ờ. em có giấy là viết tờ giấy em dán lại em như là tiền mua Âu Đì là tầm năm ngàn còn hộp mà năm trăm ngàn đó ngàn. tiền mua biệt thự đó dễ thương không? không biết chừng nào mới mua được luôn mơ đó nước mơ đó à, thấy thương không... quá à. hai cái hũ nhựa chị mặt mặt nào ra mặt đó dạ, dạ đúng rồi xếp mặt, mặt nào ra mặt đó. đó giờ tới em nè à, tiếp em có tật xấu gì không vợ em là tuyệt vời không có gì xấu hết ngoài chuyện nấu ăn không nấu ăn là vợ em nấu được nha mà nấu ngon nha chứ không phải là gì mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi ủa là sao ngon em nói thiệt cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm nhiều thứ lắm mà nấu ngon chứ phải lên tay quay lắm vừa tay trường đúng không vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô con đi ra đi Rồi, mẹ nấu luôn con, ờ, em ăn thôi là mẹ nấu em ăn đó dạ cùng là, vợ bài không? mẹ nấu dạ có nghĩa là em bài ra em nấu nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ hơi kỹ á là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa cứ vậy vậy vậy đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn là cái đó là... chiên trứng thôi hả chị tập cái trứng bỏ vô cái chảo tôi nó bốn năm cái chén vậy đó từ trước giờ em chưa chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ <laughs> tại vì không không kịp để nấu mẹ em nấu hết rồi à vậy là coi là chậm chạp rồi còn tật xấu gì nữa hết rồi dạ chỉ có nhiêu đó thôi vợ em có thích cắn em không có, có ghiền không em, em là ghiền... ghiền đếm tiền lẻ còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương à, vậy không ghiền dặn vô liêm á là sao hay nhéo vú không vô liêm quá. giống như tivi đang lớn quá mà không chịu uh, kêu bấm remote bấm mà là tự động tivi nhỏ lại đau không tao đau không đau chứ em đang cầm đồ mót mà dặn mày cái em cắt nhỏ lại liền rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì cái mong muốn của em nhất là như là giờ em có hai ngày hai ngày nghỉ thứ bảy và ngày chủ nhật thì cái kiểu như em cũng ờ, muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn mời mẹ em ăn một lần như vậy, thôi dạ thế còn nguyên, nguyên mong muốn tân thay đổi điều gì em muốn uh, anh Tân phải uh, tập trung vào công việc hơn nữa bớt ham chơi lại thôi còn ờ. những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ dạ đúng nhưng mà ý là cũng phải có một chút ừ. dành thời gian cho gia đình ừ. cho em <coughs> vậy thôi chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường ok <laughs> nói nghe nè giờ đơn giản quá hai cái mong muốn của tụi em giờ chị em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không dạ bữa nào á chị nói em nói thì nó ăn ngon rồi em biết rồi em khẳng định chị rồi nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi dạ. thì giờ em làm bộ bữa nào đi em xuống em em hù hở với nó đi cho nó cái phần chậm nó bớt đi cho đứng nó nấu nhưng vậy. mà cái cái em sợ là em xuống em hồ hở cái nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn <laughs> lén lút dạ. thầm à, thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn hấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này dạ, dạ tân nghe quyên cảm ơn chị